Bộ phim Lục Phiến Môn Tuyệt Chiến Ngày 11 tháng 8 năm 1627 công nguyên, Minh Hy Tông Chu do hiệu, băng hà khi mới 23 tuổi. Đệ chu do kiểm chế gì, niên hiệu là Sùng Trinh Hoàng đế. Lần này, nhà chúng ta đem thứ người điều tra vào kinh thành Chính là muốn để người đến hình bộ thượng thư Phủ của Lục Phong Linh Đại Nhân đi vào một lúc Lục Đại Nhân Tân Thiên Tử Tân quan Cảnh Đừng coi thường hắn là thiếu gia chưa tới 20 tuổi Nhưng hắn so với ca ca Chỉ biết làm thợ mộc sống qua ngày Lòng già của người anh em này sâu hơn nhiều Thái giám Ngụy Trung Hiền chức cao vọng trọng Hoàng thượng chắc sẽ không Hổng là hổng ở chỗ chức cao vọng trọng Tần thiền tử Tính cách cộc cằn của hắn Hắn tuyệt đối Sẽ không dễ dàng Giữ một người chức cao vọng trọng như ta ở bên cạnh Rất nhanh Sẽ xuống tay với ta Tiểu tử nhỏ như hắn Sợ rằng không thể tùy ý làm gì ngay Cái này người nên biết Ông già Lục Phong Linh Tụ hợp nhiều người như vậy Để ký dạng ngôn thư Trong dạng ngôn thư Hắn đã liệt kê ra 87 tội trạng của ta Bây giờ tân hoàng đế Có thể lấy cái này để xuống tay chính là thanh kiếm rắc. Bây giờ, người phân phó xuống dưới, ta đã sắp xếp gián điệp ở trong phủ lục. Món đồ đó được giấu ở trong thư phòng của lục đại nhân. Đội tuần tra của lục phủ chia làm hai đội đông tây mỗi một canh giờ sẽ đi quanh tuần tra lục phủ hai lần lúc giờ sủ ngươi treo tường phía tây bắc và lục phủ xuyên qua qua diên sau đó ở tây diên giả sơn trung Đợi tới khi về độ lục soát phía Tây đi qua, sau đó tiếp tục mò vào trong nhà, đi qua hành lang dài, thì có thể nhìn thấy thư phòng của lục phong linh. Ở cửa thư phòng có hai vệ binh canh gác. Người nhất định phải giữ im lặng, giải quyết hai người bọn họ người mới có thể vào thư phòng. Từ đó, tới lúc cảnh đội lục soát đi tới gần thư phòng lần nữa, ngươi còn thời gian một chén trà, đủ để ngươi tìm thấy vật trang trí thợ mộc và dạng ngôn thư ở trong đó Đường nên đi Ta đã lót hết cho ngươi xong rồi Việc này mà ngươi làm không xong Lần sau ngươi đến gặp ta Thì đầu không cần để ở trên cổ mình nữa Rõ, đại thái giám Trộm vào nhà rồi Chết rồi Thư phòng bị trộm rồi Thư phòng bị trộm rồi Người đâu đến đây Nhanh bên này Sang bên đó xem đi Xem bên đó Hai người đi qua bên kia Rõ Lục soát cho kỹ Hai người Đi bên kia Bên này không có Bên này không có, lục soát cẩn thận. Sao lại quan mang như vậy? Cơ tổng phô đầu Ngài còn nhớ trên kia Tôi để gì ở trên đó không Là tác phẩm mộc mà tiên hoàng đế ban thưởng Do tự tay chế tác Nên ông mới để nó Ở trên chỗ để hương dân thờ cúng Tác phẩm này không chỉ đơn giản là vật ban thưởng Nó liên quan tới vận mệnh của Đại Minh Lục soát cẩn thận. Tên trộm này thật lớn mặt. Dám tới nhà lục đại nhân trộm đồ. Đúng đó, ngay cả những đồ hoàng thượng ban tặng đều mất rồi. Nhanh, xem bên kia đi. Nhanh, bên này, chớ rồi, tới muộn một bước. Lục đại nhân, ngài đem dạng ngôn thư của Bạch Dư Dị đại nhân, liên minh tố cáo Ngụy Trung Hiền, để vào trong tác phẩm mộc đó. Giờ thánh thượng trẻ tuổi anh minh vừa mới kế gì không lâu, đã hạ quyết tâm diệt trừ những hoàng quan, nghịch tặc, về cánh của Ngụy Trung Hiền, quét sạch triều chính, giúp cho Giang Sơn Đại Minh phấn chấn. Mười ngày sau là ngày chúng tôi ra tay, loại trừ hoàng quan Ngụy Trung Hiền. Hoàng thượng đã sắp xếp, mười ngày sau trên triều trọng thần trong triều đình sẽ hợp sức dựa vào cáo tội của dạng ngôn thư cùng nhau kéo ngụy trung hiền xuống mấy ngày nay hoàng thượng luôn dặn dò tôi phải cẩn thận hành động lần này của chúng tôi nếu như không thành công liền mạo hiểm xả thân nếu như không lập tức kéo ngụy trung hiền xuống cho hắn cơ hội phản đòn sợ rằng sẽ ép cũ thiên tuế tranh giành đoạt gì. tới lúc đó muốn kéo ngụy trung hiền đó xuống e khó càng thêm khó lục đại nhân yên tâm hãy giao cho lục phiến môn ta ta sẽ dốc sức của lục phiến môn nội trong 10 ngày sẽ cướp dạng ngôn thư về tăng cường canh gác Lục soát tứ phía Động tác nhanh lên, rõ Hắn cũng đến rồi Ba vị đại nhân Các vị xe mai tới rồi Lục đại nhân Cơ đại nhân Trương phủ đầu Cửu Thiên Tuế Tham kiến Cửu Thiên Tuế Nói đi có chuyện gì Tiểu nhân tới lục phủ Nhưng đã có người Có người nhanh chân tới trước Lấy dạng ngôn thư đi rồi Chuyện lớn như vậy Ta còn phải đợi ngươi đến thông báo cho ta sao Ngươi làm mất đồ của ta rồi Ngươi không đi tìm đồ Người đến tìm ta làm gì Cũ thiên tuế Tiểu nhân Tiểu nhân nhìn thấy một người ở lục phủ Không thể không tới bẩm báo Chắc là ngươi nhìn thấy Chu Sung đúng không Cũ thiên tuế Liệu sự như thần Chu Sung theo dõi ngươi hơn một năm Xem ra dụng khí của ngươi Đều bị dọa mất rồi Ta đang băn khoăn một phủ đầu nhỏ bé Sao lại dọa được ngươi chứ Được rồi, được rồi Đứng lên đi Đứng lên Không cần sợ Đứng lên Có ta ở đây Ngươi sợ cái gì Ta chuẩn bị cho ngươi một món đồ tốt Có nó, người cứ lớn mật mà làm. Sau này gặp chuyện gì không vượt qua được. Mở cái túi gấm này ra xem. Nó sẽ trợ giúp ngươi sức mạnh. Rõ. Hai người suy nghĩ gì về vụ án này? Cơ đại nhân, Hạ quan cho rằng vụ án này không có quan hệ gì với nhóm ngân quỷ. Sao lại thấy vậy? Đám người ngân quỷ vẫn luôn ra tay độc ác. Nếu như bọn chúng thực sự muốn đối phó với hai thị vệ, có thể giết chết bọn họ một cách nhanh gọn, sẽ không dùng phương pháp thuốc mê. Ngoài ra Hạ quan cẩn thận quan sát cái lỗ ở trên mặt đất, ngay ngắn hơn nửa cân đối, tuyệt đối là người kinh nghiệm phong phú, tài nghệ hơn người. Hơn nữa, độ lớn nhỏ của cửa hàng, nếu như không biết võ công, tuyệt đối không thể chui qua. Từ những vết tích trên, vì vậy Hạ quan cho rằng vụ án này không liên quan tới đám người ngân quỷ. Ta đồng ý cách nhìn của Chu Phủ Đầu. Nếu như là ngân quỷ làm, hắn chắc chắn dứt dạng ngôn thư đi, chứ không đem đi. Thư họa và đồ cổ trong nhà lục đại nhân, ta thấy đây càng giống vụ án chuyên trộm thư họa và đồ cổ. Một số hành vi của quân tử lương thường, nếu như việc này không phải là đám người ngụy Trung Hiền làm thì tốt rồi. Nhưng muốn tìm lại dạng ngôn thư, nên bắt đầu như thế nào? Các người có cách gì không? Cơ đại nhân, Người hiểu những hành vi trộm đồ nhất Hạ Quang nghĩ Có một người có thể giúp chúng ta Người ngươi nói Là tên đang trong nhà lao Hắc Sơn Đúng Được Ngươi và Chu Sung lập tức qua đó Có bất kỳ tiến triển nào Thì thông báo ta biết Rõ Rõ làm vợ của chàng chúc anh mãi mãi yêu chàng chúc anh lần này ngân quỷ nhất định không chạy thoát được Ta nhất định sẽ báo thù cho nàng Điền Thuận Ngươi xem ai đến này Điền Thuận Trương Phủ Đầu Trương phủ đầu <laughs> Khách quý Khách quý à. ờ, Vì này là à, Lục phiến môn Chu Xuân Chu phủ đầu Hân hạnh Hân hạnh <laughs> Được rồi Giao ra Quả nhiên là danh bất hư truyền Chu phủ đầu quá khen rồi <laughs> Trương phủ đầu Mặc dù nói hai người chúng ta cùng có kinh nghiệm Kề gia sát cánh Giàu sinh ra tử Nhưng ta luôn cảm thấy Điên thuận không có tư cách như này Để trương phủ đầu quân Trăm công nghìn việc Đến nhà lao hắc sơn thăm ta Có chuyện gì Nói đi Các người lôi xuống đi Rõ Điền Thuận Cậu là người hiểu chuyện Ta đó Thật sự có chuyện muốn cậu chỉ giáo <laughs> Ta biết mà Chuyện gì nói đi Trong cái nghề này của cậu Có người nào đào hang Và dùng thuốc mê để trộm đồ Thuốc mê đào hang. Ừ. Đêm qua Kinh Thành xảy ra một vụ án trộm đồ. Tên trộm đồ dùng thuốc mê làm hôn mê thị vệ. Lúc trốn đi, đã tự mình đào hang trốn, chui qua hang để trốn. Thuốc mê này có phải có gì cam ngọt? Người bị dính thuốc mê, sau khi tỉnh có hiện tượng. Ừ. Cái hang đó có phải một tấc vuông vắn, hình dạng ngăn nắp, trật tự, tròn. Đường vòng bên trong xoay tròn từ trái sang phải. Xem ra, vị điền thuận này của chúng ta thực sự quen biết vị cao thủ này. Đương nhiên rồi, người này chính là... Từ từ đã. Ai? Ai? <laughs> À. Đại nhân Tiểu ngũ Người lén lút nghe trộm gì ở đó Tiểu nhân không có nghe trộm Thuộc hạ đang đi tuần tra Tuần tra Tiểu ngũ Làm gì thế Thuộc hạ đang đi tuần tra Sao ngươi không hiểu quy tắc vậy Mấy vị đại nhân đang ở bên trong thương lượng gì Ngươi đi gần vào đây làm cái gì Tiểu nhân Được rồi, đi làm đi Rõ Xin lỗi mấy vị đại nhân Làm phiền rồi <laughs> Trương phủ đầu Vụ án đêm qua xảy ra Hôm nay liền tới nhà Lao Hắc Sơn Còn đưa theo tên mặt lạnh như Phật Ở trong miếu này Đến tìm ta Xem ra <laughs> Chuyện này rất nghiêm trọng Điền Thuận Người có ý gì Ta chán ở trong nhà lao rồi Vẫn muốn mời Trương Phủ Đầu Nói với bên trên Sớm thả tôi ra ngoài Ngươi còn dám mượn cơ hội để ép buộc Sao đây có thể gọi là ép buộc chứ Lập công đương nhiên phải thưởng mà Điền Thuận Ngươi còn biết bản thân họ gì không Bên trên đã giúp cậu xin giảm hình phạt Ở thêm mấy ngày nữa là được thả rồi Ngươi còn muốn làm cái gì các người ngày ngày ở bên ngoài Đâu biết chúng tôi ngày ngày ở trong này Buồn chán vô gì tới mức nào Ta thấy Các người vẫn nên về sớm đi Lấy văn thư của bộ hình qua đây Ta sẽ đem những à? thứ tôi biết Nói hết các người biết Chu phủ đầu Quỳnh thấy việc lần này chúng ta có nên Báo lên hình bộ không Nếu như mỗi phạm nhân Đều mặc cả như vậy với triều đình mà triều đình vẫn phải đáp ứng bọn họ vậy thì pháp luật của đại minh sẽ trở thành lý thuyết trên giấy nhưng sự việc cấp bách chúng ta phải bắt được tên trộm kia chúng ta mặc dù rất dội nhưng có người còn dội hơn chúng ta Nope. Nghe rõ hết sao Nghe hết rồi Quay về đi Rõ Giờ sủ đêm nay Ta sẽ tới gặp tên Điền Thuận đó Ngươi nên làm gì Ngươi biết rồi chứ Đã rõ Rõ Thế nào? Nghĩ thông rồi sao? Tiểu ngủ, Ngươi đem đồ ăn ngon tới cho ta sao? Toàn thiên thủ, điền thủ Người nghe nói tới ngân quỷ chưa? Nghe qua thì tốt Giờ ngươi nên biết Bị ngân quỷ động đến Cho dù là chân trời gốc bể Cũng chạy không thoát Ngươi càng nên biết Ngân quỷ có 9981 loại cách Khiến người sống không bằng chết à. Bây giờ ta hỏi ngươi một vấn đề Làm thế nào để tìm thấy Vì huynh đệ đào hang trộm đồ kia của ngươi Ngươi nghĩ cho kỹ rồi trả lời Nhất định không được trả lời sai. Có phải là ta nói rồi, người sẽ không giết ta bịt đầu mối? Trả lời sai. Dứt tay hắn ra đi. Bỏ ta ra. Bỏ ta ra. Bỏ ta ra. Đừng giết ta Bỏ ta ra Ta sẽ nói cho ngươi người đó là ai Trả lời sai Đừng trách ta ra tay độc ác Chặt cánh tay của người xuống Ngân quỷ Người cuối cùng cũng xuất hiện rồi Ta đợi ngươi rất lâu rồi Được đó Quả nhiên là cái bẫy Người đâu <laughs> 我起来。 Muốn dạy Không dễ vậy đâu Chu phủ đầu Ta giúp ngươi Thế nào Ngươi có sao không Không sao chứ Nhanh, bên này Nhanh lên trương phủ đầu Kiểm tra đi dạ, dạ. Xem có ai còn sống không Không sao chứ Ta Ta thật đáng chết Phạm phải sai lầm lớn như vậy Để ngân quỷ chạy mất rồi Nhưng tôi không ngờ tưởng ngủ Lại là nội gián Không liên quan tới ông Ông ấy cũng về giúp chúng ta Ông xem Tôi là gây chuyện rồi Thang đại nhân Xin lỗi ngài Vì không muốn để lộ thông tin Nên không thông báo với ngài Ta lấy lệnh bài ở chỗ người Để thiết kế bẫy Muốn bắt được ngân quỷ Kết quả vẫn để hắn ta chạy mất Trương phủ đầu Huynh đừng khách sáo Ta có thể hiểu Chỉ là không ngờ trong nhà lao này của ta cũng có người bị ngân quỷ mua chuộc. Trường Nhất, ngươi là dám dùng ta làm mồi nhữ để dụ ngân quỷ. Chỉ vì tên tiểu tử Điếu Tam Thanh mà ông đây à. suýt mất mạng. Điền Thuần, người tốt nhất nói hết những thứ người biết cho ta. Nói. Điền Thuần. Người nói hết những thứ người biết Chúng tôi bắt được tên trộm đó Phá được vụ án này Thì ngươi sẽ được an toàn Hắn là Điếu Tam Thanh Là tên trộm duy nhất Trên giang hồ Có thể được gọi là thần trộm như tôi Hai người chúng tôi đều có tuyệt kỹ khác nhau Giang hồ đồn Thiên hạ này không có cái khóa nào mà Điền Thuận không mở được. Cũng không có bức tường nào mà Điếu Tam Thanh không phá được. Hơn nữa, tiểu tử này từ nhỏ đã học võ công thu mình. Phối hợp với kỹ thuật đào tường của hắn. Trộm đồ trong thiên hạ, chưa từng thất thủ. Có điều Điếu Tam Thanh, hắn thích đồ cổ, nhưng tầm nhìn lại chẳng ra sao. À, Vì vậy, hắn luôn tìm những đại quan triều đình để xuống tay. Theo hắn, đã làm quan thì không ai là người không thể tham. À? Đồ trong nhà tất nhiên là những vật phẩm quý báu. Sau khi hắn trộm đồ về tay, bình thường sẽ đi đến tiệm đồ cổ Hoàng Ký ở phía tây Kinh Thành. Nói về nhược điểm của hắn, chính là hắn là người con hiếu thuận. Mỗi tháng mùng 1 rằm, Hắn đều quay về nhà ở ngoại thành Đi thăm mẹ hắn ở đó Báo Cơ đại nhân Chim bồ câu đưa thư của Trương Phủ Đầu Và dạ, Chu Phủ Đầu Lùi xuống đi, rõ đã tra rõ hành tung của tên trộm đang đi bắt về Đại nhân Tên tiểu tử mới đến Hắn thực sự ngu ngốc Suýt nữa làm hỏng việc lớn của đại nhân Vẫn mong đại nhân lượng thứ ừ, Dẫn mai tay chân ngươi nhanh nhẹn Đã xử lý hắn rồi Thế nào Thăm dò được gì rồi Bọn họ canh gác rất nghiêm Tiểu nhân chỉ nghe thấy Điền Thuận nhắc tới một cái tên Tên là Điếu Tam Thanh có tên là đủ rồi Tại hạ xin cáo lui trước Yeah. Ông xem đi Lần này toàn là đồ tốt Tuyệt đối là đồ tốt Được được Những thứ này đều không đáng tiền Không phải Trong này vẫn còn Những thứ đồ này đều không đáng tiền Không thể nào Quan lớn như vậy Trong nhà canh gác nghiêm ngặt như vậy Những đồ này không thể không đáng tiền được Ông nhìn cái này đi Đinh Dân Bằng Lần trước tôi trộm tranh của ông ta Dẫn tới đây bán được Nhỏ tiếng thôi Ông nói với tôi Tranh của ông ta đều đáng tiền Đinh Dân Bằng, cư sĩ Thánh Hoa Là nhân vật vẽ tranh của mọi người Tranh của ông ta đương nhiên đáng tiền Đúng đó Nhưng cậu nhìn xem Bức tranh này viết rõ Đinh Dân Bằng tặng Lục Phong Linh Đại Nhân Tranh này đã viết rõ là tặng ai Đến chân trời gốc bể Mọi người cũng biết đây là trộm mà có Tranh như này làm sao có thể bán mấy tiền được Đây, ông xem cái này Cái này bày ở vị trí trung tâm phòng Chắc chắn là đồ đắt nhất Gỗ thì có vẻ tốt ừ. Có điều nhìn thì Biết là tác phẩm mới khắc được 3 tới 5 năm Không phải Căn bản không phải là đồ cổ gì cả Còn không bằng những thứ này Không phải ông lừa tôi chứ Điếu gia Chúng ta đã làm ăn bao nhiêu năm nay Ta lừa ngươi bao giờ chưa Nói chuyện khó nghe thế Ánh mắt của cậu mà tốt Như thân thủ của cậu Thì dạ, tốt rồi Được dạ. Lần sau Tôi sẽ đem đến cho ông thứ khác dạ, Điếu gia Để lại bức tranh này đi Mặc dù không đáng tiền Nhưng tốt xấu gì cũng là đồ nếu như ta gặp được người nào ngu dốt không hiểu nghề Có lẽ vẫn có thể bán ra được ít tiền Mua cho lão thái thái hai đồng đào cũng được Ông không nói Suýt nữa thì tôi quên mất Hôm nay phải mua cho lão thái thái ít đào Khi ra ngoài bảy nói muốn ăn Lần sau mang đồ tốt đến nhé Bức tranh này nếu có người mua tôi sẽ báo cho cậu Được Điếu gia đi thông thả Đi thông thả, được Trộm nhiều thứ như vậy Lại chẳng có gì đáng tiền Phí công ta đây trộm cả đêm Đặc biệt là mày Không đáng tiền chút nào Một chút cũng không đáng tiền Điếu tam thanh Điếu tam thanh Điếu tam thanh Sao bọn họ lại tới Cứu mạng Cứu mạng Đứng lại Cứu mạng Đứng lại Ngươi đừng có làm bừa Bỏ bẫy ra Ta lại gặp mặt rồi Lại là ngươi ngân quỷ <laughs> Thật sự rất trùng hợp Ta và hai vị phủ đầu gặp mặt Luôn trong tình huống như vậy chưa phủ đầu Ngươi nói đúng không Thủ đoạn bẩn thỉu của ngươi Còn muốn dùng bao nhiêu lần Ta chỉ cần hiệu quả Không cần những thứ khác Chỉ cần có tác dụng Ta sẽ dùng mãi mãi Ai bảo hai người nhảy vào việc này Các người rốt cuộc là ai Tại sao lại tới tìm Tam Thanh Nó rốt cuộc đã làm cái gì Đại nương Chúng tôi là phủ đầu của lục phiến môn Lần này, tới tìm con trai bà là muốn tìm một thứ đồ rất quan trọng. Bà yên tâm, chúng tôi sẽ không làm hại bà đâu. Đại nương, chúng tôi không lừa bà. Lão Thái Thái, bọn họ là phủ đầu là thật. Nhưng bọn họ tới bắt con trai bà. Bởi vì đồ rất quan trọng kia đã bị con trai bà trộm đi rồi. Bà muốn nhìn con trai bà bị nhốt vào nhà lao sao? Không. Không muốn. Nếu như bà bảo con trai bà Giao đồ ra đây cho tôi Tôi đảm bảo cái đời này của bà vinh hoa phú quý Đại nương Người tuyệt đối đừng tin tưởng hắn Hắn là tên tiểu nhân giết người không ghê tay Cho dù bà đưa đồ cho hắn Hắn cũng sẽ giết bà diệt khẩu Bớt nói nhảm đi Hai người các người Nếu không rút lui Tôi lập tức giết chết bà lão này Các người còn không đi ra Tai của ta Vậy thì thêm một mạng người Tính lên người các ngươi Còn không đi Đi Còn không mau đi đi Mẹ Con nhìn thấy có người Con trai Con trai Đừng qua đây Mẹ Không được qua đây con trai Các người là ai Bỏ mẹ ta ra người đến đúng lúc lắm Nghe nói Điếu Tam Thanh ngươi là người con hiếu thuận Ta nghĩ ngươi sẽ không trừng mắt Nhìn mẹ mình chịu khổ mà không quan tâm Ta tin ngươi nhất định sẽ ngoan ngoãn giao đồ ra đây Các người muốn gì Tôi đều đưa hết Thả mẹ ta ra Điếu Tam Thanh Ngươi nhất định không được kích động Đồ mà hắn ta muốn Rất quan trọng đối với sự tồn vong của đất nước Ngươi nhất định không được giao cho hắn Ngươi yên tâm Ta nhất định cứu mẹ ngươi ra Bắt tên xấu xa này lại Chu phủ đầu Nếu như người nắm chắc như vậy Sẽ không vất vả đuổi theo ta một năm Không cần Con trai không được giao ra Không cần Im mồm Ta đếm tới ba Nếu như người không giao đồ ra Ta sẽ giết mẹ ngươi Một Hai Ba Mẹ Thank you. Jesus. Bảo Châu dạ, dạ. Mẹ dạ. Mẹ Mẹ không được xảy ra chuyện Mẹ Con trai Mẹ không thể trừng mắt Nhìn con trai mình Bị quỷ trong tay người khác Mẹ Mẹ không để bọn họ dùng mẹ uy hiếp con Mẹ Mẹ Bọn họ là phủ đầu Tin tưởng bọn họ Con phải học cho tốt Đừng gây chuyện nữa Con biết rồi Mẹ Mẹ Mẹ Mẹ Mẹ Tam Thanh về rồi Mẹ mở mắt nhìn con đi Mẹ Các người muốn bắt thì bắt đi Đồ ta sẽ không đưa cho các người đâu Nếu như không phải các người đuổi cùng giết tận Mẹ ta cũng không chết trong tay ngân quỷ Ta sẽ không để các người Đạt được ước nguyện đâu Điếu Tam Thanh Tâm trạng bây giờ của cậu Chúng tôi có thể hiểu nhưng cậu phải biết, tất cả những thứ cậu trộm liên quan tới sự tồn vong của Đại Minh, liên quan tới sự sống còn của bách tính Đại Minh, dân sinh và sự an nguy. Nếu như người không giao ra, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng được. Hơn nữa sau này còn trở thành tội phạm thiên cổ. Tội phạm thiên cổ. Giang sơn, xả tắc, dân sinh cái gì? Ta không hiểu Ta không muốn biết Đồ này hại chết mẹ ta Ta muốn nó Tế theo mẹ ta Điếu Tam Thanh Nếu như ngươi thật sự làm vậy Mẹ ngươi ở dưới suối vàng Sẽ chết không nhắm mắt Ngươi nói cái gì Mẹ ngươi chết cũng không muốn liên lụy tới ngươi Chính là sợ người khác ép ngươi làm chuyện xấu Trước khi chết còn nói với ngươi Không được làm chuyện xấu nữa Phải làm người tốt Nhưng ngươi thì sao Ngươi làm vậy Mẹ ngươi có an tâm không Cái chết của mẹ ngươi đổi lại Tội danh tội phạm thiên cổ của Đại Minh sao Nếu như thật sự là vậy Thì ta thấy mẹ ngươi chết thật không đáng không sai Ngươi phải nghĩ cho kỹ Tới lúc đó người vui vẻ nhất Chính là Ngân Quỷ đã giết mẹ ngươi Được Thứ các người muốn Ta đưa các người đi lấy Nhưng ta có hai điều kiện Cho ta thời gian một ngày Ta mai táng cho mẹ ta trước Thứ hai thay mẹ ta báo thù Thù giết mẹ Không đội trời chung Nhưng ta thấy thân thủ của ngân quỷ Nếu như để ta báo thù này cho mẹ E rằng cả nơi này Không có hy vọng Vì vậy Ta muốn các người giúp ta cùng nhau giết ngân quỷ thay mẹ ta báo thù Được Ngươi yên tâm Tên ngân quỷ này có thù thâm đại hận với chúng tôi. Cho dù hắn có chạy tới chân trời gốc bể, chúng tôi nhất định sẽ bắt hắn, sẽ không để hắn chạy thoát. Chuyện này nhất ngôn cụ đỉnh. Sau này ngươi gặp chuyện gì không vượt qua được Thì mở túi gấm này ra Nó sẽ hỗ trợ cho ngươi Năm đó, đầy tớ của Hắc Mộc Đường, cái chết của Sa Nha là do cơ hà sinh. Gặp khó khăn có thể tìm cơ. Tìm cơ quyền thiết tiêu Nếu người không muốn bí mật 10 năm về trước Bị công bố trước mọi người Giờ tí đêm nay Gặp ở cổ tỉnh Cang Phía trước là cơ đại nhân sao Hân hành, hân hành Ngươi là ai Tìm ta có chuyện gì Tại hạ ngân quỷ Tìm ngài Là muốn cùng ngài nói về chút chuyện cũ Cơ đại nhân Trước tiên Đừng dội động thủ Tại hạ vẫn còn lời muốn nói Người bán mạng cho Trung Ngụy Hiền lại hại chết Trúc Anh Ta không có chuyện gì muốn nói với ngươi Lẽ nào cơ phủ đầu 10 năm trước việc ngài mở tiêu tương Giết nhầm những sai dịch đó Cũng không nhắc tới sao Xem ra Cơ đại nhân Là muốn lấy mạng của ta Cơ đại nhân cho rằng bí mật ờ, này Không có lợi đối với ngài Chỉ có một mình ngân quỷ ta biết sao Ngươi giết ta Có thể tiếp tục giấu bí mật này không Ha ha ha ha. Ngân quỷ ta làm gì có bản lĩnh lớn như vậy Bí mật này là cũ thiên tuế nói với ta Tin tưởng đại nhân biết rõ Giết ngân quỷ ta có lẽ đơn giản Nhưng muốn giết cũ thiên tuế Thì không dễ vậy đâu Theo người của Hắc Mộc Đường nói Tiểu Hắc nhận tội Năm đó Tiểu Tường giết chết những anh em sai dịch của các người Không phải do hắn thả đi Mà hắn quay về Hắc Mộc Đường Đem theo Tiêu Tương rỗng Là lấy từ trong lòng của ngài Cơ phủ đầu Số cuộc xảy ra chuyện gì Ngài rõ hơn tôi Rốt cuộc xảy ra chuyện gì Sơn Phi Vừa nãy nhìn thấy Sơn Phi tiếp xúc với cơ quan Tỉnh lại đi Tỉnh lại đi Cậu tỉnh lại đi Cơ đại nhân Cho dù tiểu hắc chết rồi Trong tay tại hạ Vẫn có khẩu cung của hắn năm đó Đương nhiên cái này chỉ là bản sao Ngài có lấy đi cũng không có tác dụng gì Cơ đại nhân Sao lại không nói chuyện Người muốn thế nào Rất đơn giản Ta muốn biết bây giờ Chu Xuân và Trương Nhất đang ở đâu Cũng không biết Có phải ta đã trở nên đa sầu đa cảm rồi không Cảnh sinh ly tử biệt như này Ta càng ngày càng không nhìn nổi nữa rồi Loại đau khổ này Chỉ có những người trải qua như chúng ta Mới có thể cảm nhận được Thật hy vọng tất cả có thể làm lại Cũng hy vọng Từ đây chúng ta không cần nhìn thấy những cảnh này nữa Nhưng thế sự vô định Sinh mệnh vô thường Chỉ cần chúng ta vẫn còn ở lục phiến môn một ngày Loại đau khổ này vẫn sẽ tiếp tục Vì vậy hiện tại việc quan trọng nhất là trân trọng những người trước mắt, không nên phụ lòng của những người yêu thương chúng ta. Dĩ như lấy ta để nói, cho dù bây giờ ta dùng tất cả để đổi lại thời khắc năm đó, cũng không thể nào nữa. người anh em để phải nhớ Cho dù kết quả có như thế nào Ngụy Trung Hiền có bị lật đổ hay không Ngân quỷ có bị tiêu diệt hay không để nhất định phải tìm được đường cô nương Mãi mãi không xa rời Cơ đại nhân nhận được truyền thư của Trương đại nhân và Chu đại nhân. Lùi xuống đi. Rõ. Ở miếu Sơn Thần, núi Phương Hoàng ở phía tây Kinh Thành. Ngày mai đi lấy. Đông Tây ở đâu Sao ngươi lại ở đây Gan lớn quá rồi đấy Ta đang hỏi ngươi Đông Tây ở đâu Miếu Sơn Thần Núi Phượng Hoàng Phía Tây Kinh Thành Cảm ơn cơ đại nhân Ta nhất định bày trận địa cho tốt Quan nghênh hai vị tướng yêu thương của ngài Hiểu rõ thời thế mới là người tài giỏi. Thiền Tuế sẽ không bạc đại cơ đại nhân đâu. Còn có một chuyện, nhờ cơ đại nhân sai dịch của lục phiến môn cao thủ như dân. Ta không muốn tới đó mà bọn họ lại rơi từ trên trời xuống, làm hỏng chuyện của ta. Hy vọng cơ đại nhân, ngày mai phái sai dịch của lục phiến môn ra khỏi kinh thành. Đa tạ cơ đại nhân. Nhanh, nhanh lên Nhanh Nhanh lên Cơ đại nhân, tất cả sai dịch của lục phiến môn đã tập hợp đầy đủ. Toàn bộ sai dịch nghe lệnh Xuất thành đóng quân Không có lệnh của ta không được về kinh Rõ Xuất phát Mời vào. Đi. Đại nhân, bọn chúng đi vào rồi. Ừ. Chuẩn bị đi. Cả con mũi cũng không được để bay ra ngoài, rõ. Hà sinh Bất à? dứt để đã trong nha môn Cũng sắp 3 năm rồi ừ. Trong công việc đệ biểu hiện rất là tốt Phải nhớ Nhất định phải tiếp tục nỗ lực phân đấu Tương lai nhất định sẽ thành công Đa tạ chu phủ đầu khen ngợi Hà sinh nhất định sẽ cố gắng gấp ừ. bội Rất tốt Hiện nay Thánh Thượng trẻ tuổi anh minh Hạ quyết tâm loại trừ dây cánh của Ngụy Trung Hiền Hoàng quan nghịch tặc Thanh trừ triều chính Làm lại Giang Sơn Đại Minh ta Mười ngày sau trên đại đường Đại thần trong triều đình cùng hợp sức Mượn cáo trạng dạng ngôn thư Cùng nhau kéo Ngụy Trung Hiền xuống Lần này không thành công Thì phải xả thân Toàn bộ dựa vào luật phiến môn Rõ nhờ dạ các vị rồi Cơ Hà Sinh ơi, Cơ Hà Sinh Ngươi làm sai một chuyện Khiến ngươi càng làm sai nhiều chuyện hơn Để bù đắp cho chuyện sau này Ngươi không quan tâm tới lục phiến môn Ngươi còn là con người không Ở đây Đông Tây chính là ở đây Thứ các người muốn tìm Chắc là cái này đúng không Đúng rồi Phóng tiễn Cẩn thận Đi Thank you. Xảy ra chuyện gì thế Sao lại có người biết chúng ta ở đây Chúng ta trúng mai phục rồi Nhanh, nhanh Nhanh Nhanh đi Ta biết bên kia có một cái hang Trực tiếp qua sân sau Theo ta, đi Nhanh Chính là cái hang này Chính là cái hang này Đi Đi Nhanh Nhanh Ở đây Đi Tam Thanh Hai người chúng tôi đã bị thương rồi Lỡ như xảy ra chuyện gì bất trắc Cậu nhất định phải đem dạng ngôn thư Giao tới lục phiến môn Biết chưa Đi Nhanh Đợi các ngươi rất lâu rồi Thiên la địa võng ta bố trí Sao có thể để con chuột nào chui qua hang chứ Nhanh chóng cầm dạng ngôn thư rời đi Ta và chu phủ đầu bảo vệ ngươi Ta tuyệt đối không đi Ta phải báo thù thay mẹ ta Quân tử báo thù 10 năm không muộn Quan trọng nhất là dạng ngôn thư Ba người các người sắp chết tới nơi rồi Còn ở đó để tới đẩy đuôi Hôm nay các người đừng mơ sống sót rời khỏi đây Giao dạng ngôn thư ra đây Các người sẽ giữ được cái xác toàn vẹn Người đừng có mơ Ta sẽ không giao dạng ngôn thư cho ngươi đâu Ngân quỷ Hôm nay là ngươi tự mình tới cửa Không lấy đầu của ngươi xuống Tốt chết ta cũng không rời khỏi đây Chu phủ đầu Bắt được ngân quỷ công lao lớn như vậy Sao có thể bỏ lại ta Rượu mời không uống Muốn uống rượu phạt Lên mau

Yes. Ngừng quỷ Ông trời phù hộ củ thiên tuế ta Dạng ngôn thư Không thể nào gặp thánh thượng nữa rồi Giết đi Kêu bọn họ dừng tay Dừng tay Cơ hà sinh Ngươi lại to gan như vậy Dám tới cứu người cứu sách Ngươi không sợ ta ở trước mặt chu sung Nhạch trần bí mật của ngươi sao Ngân quỷ Ngươi nói cái gì Ý gì không cần ngươi nói Ta tự mình nói Chu phủ đầu Mười năm trước Quyền thiết tiêu của hắc một đường Là do ta thả Tất cả huynh đệ Do ta hại chết Tên ngân quỷ này Chính là biết bí mật của ta Muốn uy hiếp ta Hôm nay địa điểm các người đến lấy dạng ngôn thư Chính ta nói với hắn Lời ngươi nói là thật Các người nghe thấy chưa Tổng phủ đầu của các người là hung thủ giết người Năm đó là hắn hãm hại Chu Sung Giờ hãm hại lục kiến môn Cơ Hà Sinh Lời của hắn nói có thật không Đúng Chu phủ đầu Hôm nay Ta đến đây không có ý định sống sót quay về Nhưng ngươi vẫn nên đồng tâm hiệp lực với ta Mang dạng ngôn thư về kinh Sau này ta sẽ dùng cái chết để tạ tội Đưa dạng ngôn thư đây Nhanh Yes! Thank you. n

Yeah. No! <laughs> 哈星，哈星，哈星。 Hà Sinh Hà Sinh Hà Sinh Hà Sinh Hà Sinh Tỉnh lại đi Tỉnh lại đi Tỉnh lại đi Hà Sinh Hà Sinh Hà Sinh Đại nhân Cơ đại nhân Hà Sinh Hà Sinh Cơ đại nhân Lật đổ ngụy Trung Hiền dựa vào nó Huynh nhất định phải để nó Vào trong tay lục đại nhân để yên tâm Chu phủ đầu Ta xin lỗi ngươi Năm đó Là ta tham công Không nghe mệnh lệnh của huynh ở tại chỗ Hại chết Tất cả anh em Đệ đừng nói nữa Ta không có trách đệ Là ta Ta không có dũng khí thừa nhận với huynh Khiến huynh gánh tội 10 năm nay Hôm nay đệ là vì tư lợi Gây nên đại quả. Được rồi Đệ đừng nói nữa Hôm nay đệ đến đây Không định sống sót trở về Ta Ta còn có một chuyện Chuyện ác nên xuống 18 tầng địa ngục Không nói cho huynh Tiểu Hắc Là do đệ giết Huynh không cần tha thứ cho ta Đời này của đệ sẽ không tự tha thứ cho mình Kiếp sau Chúng ta nhất định phải làm Thành tâm đối đãi Đối xử chân thành với nhau huynh đệ nhất định cơ đại nhân lên triều Ngô Hoàng Dạng Tuế Dạng Dạng Tuế Thần lục phong linh có sớ tấu Người đâu? Xóa bỏ cơ quan đặc vụ của Ngụy Trung Hiền và chức vụ của tư lệ giám đưa tới làng phong dương trấn thủ, kéo xuống dưới. Rõ. Tháng 11 năm 1627 công nguyên, Cũ thiên tế Ngụy Trung Hiền, chất cao vọng trọng, bị triều đình liên minh lật đổ. Thiếu niên thiên tử hiệu trùng sinh hoàng đế, phế đi Ngụy Trung Hiền và các hoàng quan dây cánh của hắn và đưa Ngụy Trung Hiền tới Phong Dương. Trên đường đi Phong Dương, Ngụy Trung Hiền gian tế hành vi ác độc, tự sát mà chết. Cơ Hà sinh phụ huynh như vậy Nhưng huynh vẫn lựa chọn Bảo vệ danh tiếng cho hắn Người cũng đã chết rồi Hơn nữa đã từng là huynh đệ Xem ra Huynh lại muốn không từ mà biệt rồi Vẫn là để hiểu ta Cho dù huynh không muốn làm việc này, tổng bộ phủ đầu của lục phiến môn cũng không cần phải rời đi chứ. Chu Xung ta nhiều năm như vậy Thực sự gặp phải ân ân quán quán quá nhiều Ta mệt quá rồi Ta không có sức lực Lăn lộn ở trên quan trường nữa vì vậy ta quyết định phiêu bạc giang hồ Trải qua cuộc sống bình phàm Cùng nhau Giàu sinh ra tử nhiều năm như vậy Để không nỡ rời xa huynh Sao thế Nam nhân đại trượng phu Từ lúc nào lại học sức mướt như phụ nữ rồi Ta sẽ à. mãi nhớ về đệ Ta biết đệ nhất định sẽ không thả ta đi. Vì vậy, ta đã đặc biệt tìm một cứu binh. Cô ấy mới là người không nở đi. Cô ấy đã tới rồi. Ở bên ngoài. Đi đi. Ta quay lại rồi Chúc anh Chúng ta nên về nhà thôi